với lô tô thì ngày hôm nay cũng không đồng đều với đầu bảy vị câm này cái cầu đô hai nhảy thì ngày hôm nay có hai nhảy kép 88 và hai nhảy 25 có 17 hai nhảy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 nay mình mình sẽ cố gắng là soi xét cầu kèo thật là ok hy vọng cho ngày mai các bạn là sẽ ăn được cả lô lẫn đề chúng ta sẽ chiến thắng tưng bừng rực rỡ ở trên mọi phương diện các bạn nhé thì buổi chiều nay thì mình à, cũng có lên để à, để à, soi cầu chốt số cho các thành viên ở nhóm tư nương của mình thì những bạn là tin tưởng vào nhóm của mình thì ngày hôm nay cũng đã về bờ rất là an toàn với độc thủ đô vip 85 rồi đấy à, những bạn nào mà trùng máu về à, và theo mình thì đã ngày hôm nay đã về bờ rất là an toàn với độc thủ lô 85 nhá đây mình sẽ lại mở lại cái nhật ký zalo cho các bạn xem đây mình có chốt cho các bạn là độc thủ lô 85 thì ngày hôm nay 85 đã nổ tương bừng rực rỡ rồi đã đưa các thành viên ở nhóm tương nương của mình những bạn là đã tin tưởng vào nhóm của mình về bờ bến rất an toàn thì các bạn mà đang bị loạn cầu bí số hay là đang xa bờ ấy các bạn mà muốn một cái khả năng ăn cao hơn ở trên video thì các bạn có thể liên hệ với Zalo 0963236194 mình lưu ý với các bạn một chút là các bạn hãy ghi nhớ từng cái số điện thoại của mình vào bởi vì là hiện tại thì đang có rất là nhiều những thành phần xấu họ đang giả mạo cái kênh thập tứ nương của mình và những dùng những cái số zalo khác nhau để nhằm mục đích là lừa đảo các bạn và có những cái số zalo thì giống hệt cái số zalo của mình ấy thế các bạn hãy ghi nhớ giúp mình là 0963236194 các bạn nhé đấy à, còn bây giờ thì mình sẽ đi xoay cầu cho các bạn và cho ngày mai để các bạn tham khảo ở trên à, video đó thì mình cũng xin được chúc mừng thêm một lần nữa là những thành viên ở trong nhóm của mình ngày hôm nay đó các bạn đã về bờ rất an toàn rồi đây, ngày hôm nay thì ngày 25 tháng 12 Mình sẽ bắt cho các bạn đề chạm 0 và chạm 9 này à, Đọc chủ đề là 0990 nhá Bạch thủ VIP là 0770 Và cái dàn đề rút gọn thì sẽ có 00, 010, 020, 070, 080, 99, 191, 292, 494 và 797 Thì trên đây mình đã cố gắng là soi cho bạn cái cầu kéo rất là đẹp rồi Các bạn mà trùng máu với mình thích con số thì các bạn chơi nhá Còn nếu không thì các bạn có thể liên hệ với Zalo 0963 236 194 Cái số Zalo chốt số duy nhất ở trên kênh cây thập tứ nương của mình đó mình xin nhắc lại với các bạn là cái số zalo duy nhất ở trên cây thập tứ nương của mình là 0963236194 đó còn bây giờ thì mình sẽ kết thúc ờ, video tại đây chúc bạn ngày mai sẽ đại thắng rực rỡ nhá sẽ may mắn với những con số trên đây của mình chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn vào sau giờ quay ngày mai bye bye